thầy xin nhắc thêm mấy con thấy một con người bằng xương bằng thịt mấy con cứ nhìn thầy cũng giống như mấy con không cũng biết đau cũng biết thương cũng biết ghét cũng biết giận biết hờn thế mà đi trên con đường của đạo Phật mà một con người như thầy làm được thì tin rằng mấy con cũng làm bởi vì thật sự thầy cũng bằng xương bằng thịt cũng bằng cha mẹ sinh chứ không phải là một con người ở cõi nào biến hóa ra đây mà chính là con người thật sự thì có cha có mẹ có quê hương có tổ tiên có ông bà hẳn hòa bằng xương bằng thịt mấy con lấy cây mấy con đánh thầy thầy cũng biết đau như người khác đánh con vậy thì thầy tin con cũng phải sáng hôm nay con về là có một cái nhân duyên rất lớn ngày xưa mấy con biết không thầy cũng tu tập nhiều đời chứ không phải một đời do hạnh mà ăn ngày một bữa với xuyên ăn mà thầy đã đi cùng khắp nước khắp nơi rồi trong cái cái cái cái tiền kiếp đó mấy con cũng là những con người mấy con cũng cũng dường dù là một bữa ăn thì ngày hôm nay mấy con cũng gặp thầy nếu mấy con biết rằng một bậc chân tu mà người ta ôm mình bác đi sinh mấy con chỉ cần sát sớt cho họ một bát cơm thôi đời sau mấy con có duyên gặp họ nếu họ là người tu tín thì mấy con xem. mà ngày xưa Đức Phật gọi là quá duyên đồ chúng chứ không phải là Đức Phật cần thực phẩm để ăn được sống cũng như hôm nay thầy có ăn có thực phẩm ăn thì ăn có cúng dường thì ăn mà không thì ngồi thiền còn xuống mạng biết mấy các con thấy như thầy chân thành. hôm nay thầy ngồi thì tu pháp thân mình được sung mãn nó làm cho thầy không có đói nó khác ngày này qua ngày kia thấy hạnh phúc vô cùng đâu cần gì thực phẩm cho nên trong thời đức phật một hôm ngài đi đi sinh thì có một bác nông dân ở dưới ruộng thấy đức phật đi sinh thì ông đến bên đức phật ông nhìn vào bình bác ông ông cười rồi ông đi xuống ruộng ông cạn đến khi trưa đức phật đi về thì ông chạy lên ông cũng nhìn vào bình bát ông thấy bình bát không có cơm nào hết thì ông mới nói với đức phật như thế này ông không cài đùa như tôi nó có lúa ăn chứ ông đi xin người ta làm cho ông thì đức phật không phản ta cần thực phẩm mà ta cần gieo duyên để độ chúng sanh chớ đối với ta cần gì phải ăn ta chỉ cần ngồi thiền là thân chúng ta là thân đã đầy đủ sinh mạng sức sống rồi thật sự đúng mới thôi khi mà tâm mình bất động rồi thì lúc bây giờ có một cái trạng thái rất là an lạc dễ thương nó quên cả đó, quên cả ngủ mà rất an ổn rất khỏe khoắn trong thân người cho nên thầy làm việc nhiều nhưng mà chỉ cần tầm một giờ hai giờ giữ tâm thanh thản an lạc vô sự bất động tâm thì ngay lúc đó nhận thấy mình như thọ dùng những chất bổ dưỡng rất đầy đủ làm cho cơ thể không còn thấy mệt nhọc nữa rồi tiếp tục ngày hôm sau dựng lại một lần thì mấy con thấy Phật pháp rất hay cho nên thầy mong rằng mấy con hãy tu đi rồi mấy con bước được vào ngưỡng cửa nếm được mùi vị giải thoát thì chắc chắn mấy con thấy cuộc đời này không có gì hơn được chỉ vì hôm nay mấy con chưa nếm được mùi giải thoát mà các con thấy tu tập quá đúng thầy đã thấy một số người tu giữ giới không nghiêm chỉnh cho nên làm sao nếm được mùi giải thoát của đạo Phật được trừ ra chúng ta phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì chúng ta mới nếm được mùi vị cho nên đức phật nói trong bài kinh ước nguyện nếu ước nguyện một điều gì thì chúng ta phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì ước nguyện điều đó sẽ đạt được đúng vậy đức phật có nói nếu chúng ta muốn nhập sơ thiền tam thiền tứ thiền thì giới luật phải nghiêm chỉnh do giới luật nghiêm chỉnh thì chúng ta sẽ đạt được như vậy thầy chắc rằng ở đây đầu tiên thầy còn được hai bộ đồ mà nhưng tu thì cũng có kết quả nhưng cuối cùng thầy nghe vợ gì giới luật thì buông xã còn phải y một bác nghĩa là còn có một cái áo tràng mặc như thế này thầy như thế này và một cái đồ ở trong đồ ngắn ở còn bao nhiêu thầy cho hết thầy chỉ còn bây giờ mặc cái áo tràng thì giặt cái bộ đồ mà các con biết khó lắm mấy con phải biết lựa cái giờ nào mà giặt mỗi lần mình muốn giặt mình hai bộ đồ mình giặt giờ nào cũng được cho nên mình phơi suốt cả buổi nó khô còn bây giờ mà tối mà giặt thì ha, hoặc cái giờ nào mà giặt nó không hợp thì tới chừng cái giặt cái cái áo này thì nó không có cái bộ đồ mà cho nên phải lựa giờ giặt đâu nó ra đó để khi cái áo này thay thì mặc cái bộ đồ kia bộ đồ kia mặc thì cái áo này thay ra giặt mà ví dụ như bây giờ thầy thuyết giảng xong mấy con rồi thì giặt bây giờ tới chiều cái bộ áo này nó sẽ khô cho nên thì ra khỏi cái phòng này thì đem thì hai cái áo này thì giặt để chiều thầy lấy thầy mặc cho nên thì hai cái bộ đồ tâm thì giặt đó là đời sống ba y một bác đó cuộc sống rất là mới đầu thì thấy nó rất là khổ nhưng mà cuối cùng thì hôm nay thầy nói như vậy con thấy hạnh phúc quá nó không có bề bộn nhiều như nữa nghĩa là cái này mặc thì cái kia giặt nó làm cho con thấy và đồng thời cái thời gian mà tu tập nó nhiều hơn nó không có bận rộn nhiều quần áo hoặc này kia cho nên con thấy đúng là hạnh của Phật mà từ đó lại bệnh đau trong thân con tác ý bệnh nào hồi đó con phải tác ý tác ý nó cả năm 10 phút nó mới lui được cái bệnh bây giờ con chỉ nói họ vô thường đi cũng được con chỉ nói như vậy thôi thì con nghe thấy cái thân con nó không còn đau nhất thậm như cái răng thì lớn tuổi răng nó già nó lum lơ nó thay nó, nó rụng cho nên nó hay bị ừ, lum lơ nó bị nhức thì bảo họ là vô thường răng này không có đau nữa nè thì chỉ cần nói vậy thôi rồi nó hết đau liền thì các con biết cái giới luật của phật rất là rất tuyệt vời thì nó không ngờ khi mà giữ giới nghiêm túc thì cái lệnh của mình nói đâu nó làm đó nó còn hay còn cái kia hồi đó mình tu tập gần chết mà giới lực nó hơi lỏng lẻo nó chưa được nghiêm do đó nó phải tâm ý từ một phút cho đến 5 phút có khi nó từ 30 phút nó mới hết cái bệnh thì đủ biết rằng nó chưa thanh tịnh cho nên nó lâu mà nó thanh tịnh thì nó mới đó là để chúng ta thấy được cái giới luật của Phật là giới vô lậu thật sự nó làm chúng ta không còn lậu hoặc rất nha cho nên hầu hết người ta coi thường giới cái giới luật hay lắm giới luật là đức hạnh là phạm rất tuyệt đó, bây giờ thì mấy con nghe thầy ca ngợi giới là tại vì thầy sống giới và thầy thấy kết quả của giới thầy muốn truyền dạy lại cho mấy con những cái pháp rất tuyệt vời à. bây giờ thầy à, tóm được bài và thầy cũng khích lệ mấy con đó và đồng thời thầy cũng nhắc nhở về cái giới lợi ích và ở đây tu sĩ ở đây người ta tu có kết quả vì nhờ cái kết quả đó mà cái niềm tin của người ta mới thấy được Phật pháp di diệu cho nên mấy con mà tu tập mà mấy con nhiếp tâm và an trú được tâm và đẩy lui được những bệnh khổ và tâm mình có điều gì đẩy lui được hết thì mấy con thấy niềm tin của mấy con càng lớn càng mạnh và càng sâu nó trở thành tính lực còn nếu mà tu không kết quả không an trú được không đẩy lui được bệnh khổ không đẩy lui được tâm phiền não của chúng ta thì chúng ta sẽ bị thối thiện bởi vì giới luật khắc nghiệt quá ăn ngày một bữa sống phải giờ giấc phải nghiêm chỉnh không được muốn ngủ hồi nào ngủ muốn chơi hồi nào chơi mà giờ nào phải ra giờ nấy và phải sống độc cư một mình bởi vậy thầy ca ngợi cái hành độc cư một mình chính người sống độc cư một mình là người đó sống cho mình vì vậy từng tâm niệm của mình khởi lên mình mới thấy rất rõ mình mới hiểu được mình còn mình sống mình tiếp duyên mình nói chuyện thì mình sống ở ngoài chứ không phải sống cho mình mình sống cho mọi người cho nên cái hạnh lập cư rất tuyệt vời và đồng thời nếu mà giữ được giới hạnh như vậy và những giới mà Đức Phật đã dạy mà sau này các con sẽ đọc được những bộ giới như vừa rồi thì thầy đã soạn thảo cái bộ giới à, hành của người sa di tức là người đầu tiên vào đạo Phật ừ, các con có đọc cái bộ giới 10 giữa Đức Thánh sa di rồi phải không bây giờ các con sẽ đọc 25 cái giới hành của sa di nữa thì mấy con thấy nó như vậy nó cũng còn một bộ thứ ba đó là cái bộ giới quay nghi tế hạnh của người sa di đó, ờ, thì nó mới ba tập nó mới vào thành một cái bộ của bộ giới lực của người sa di cái giới hành rất tuyệt vời cái giới đức thì mấy con đọc rồi mấy con biết từng cái giới nó có cái đức của nó bây giờ tới cái giới hành cái giới hành để thực hiện qua cái hạnh cái hạnh sống của mình tới cái quay ni tế hạnh đó là nói ra cho rõ những cái từ cái đi đứng nằm ngồi mang y mặc bát ăn ở nói nín như thế nào là một người tu sĩ của Phật giáo là một gì phạm hạnh đó là cách thức cách thức như vậy cho nên những giới luật nó sẽ dạy chúng ta có đạo đức có hạnh có pháp để mà chúng ta thực hiện cái đức hạnh đó sống trở thành một gì thánh tăng thánh ni chứ không phải là một cái người tầm thường nữa đó là giới luật rồi thầy đang soạn thảo hiện giờ thầy đang soạn soạn thảo bộ giới đức thánh tăng thánh ni đi soạn thảo cái bộ giới của sa di bây giờ mới soạn thảo cái bộ giới tỳ kheo à, thì tỳ kheo tăng và tỳ kheo đi thì mấy con thấy như thầy cạo bỏ râu tóc đắp áo cả tức là giới thứ nhất của đạo phật một người muốn bước chân vào đạo phật để trở thành một vị tu sĩ thánh tăng thánh ni thì phải cạo bỏ râu tóc đất lớp một giới thứ nhất dạy như vậy để làm gì thầy sẽ giải thích trên cái giới đó để cho mấy con sẽ hiểu chứ không phải giới sát sanh là giới thứ nhất mà giới cạo bỏ râu tóc đắp áo cà mấy con sẽ đọc cái bộ giới mấy con rất lạ luôn tại sao có những cái giới mà đúng nếu mà không cạo bỏ râu tóc không đắp áo cà sa thì làm sao mà trở thành một vị tu sĩ phật giáo được cho nên nó là cái giới bắt nghĩa là người mà đến với đạo Phật tự nguyện tôi cạo tóc con xin cạo tóc chứ không phải là người ta bắt buộc cho nên nó giới mà không phải giới cấm phải không mà nó là giới hành tôi tự nguyện đến với đạo Phật mà trở thành một tu sĩ thì tôi cạo bỏ râu tóc tôi đắp áo cà sa tức là à, áo giải thô xấu chứ không phải áo cà sa mà như quý sư quý thầy bây giờ là giải đẹp nó sai đi giải mà người ta bó thay ma người ta bỏ trong rừng đó rồi những con ừ, thú nó xé cái thây ma nó ăn đi rồi những cái giải đó nó rách dưới nó quăng tùm lum ra ở trong rừng rồi những tu sĩ trong cái thời của đức phật người ta mới lượm cái đó người ta đem giặt rồi về người ta kết lại thành một cái miếng cái miếng gọi là y đó rồi người ta dấn như mấy ông sư mà dấn vậy đó đó là cái miếng y phấn tạo của người ta còn ngày xưa người ta tu là người ta lượm lặt như đó rồi có nhiều người nói ngày xưa là tại vì giải sổ không có ở tiết kiệm phải vậy còn bây giờ thiếu gì mà lại ăn mặc vậy không phải đâu cái hạnh phạm hạnh của người ta bởi vì nếu mình còn ăn mặc sang đẹp cũng như bây giờ cái áo thầy nó bạc màu thế này thầy sẽ mai cái áo mới màu nó nâu nó đẹp hơn và giải tốt hơn thì như vậy rõ ràng là nó có cái sự trang điểm nó không đúng hành đâu ăn mặc thô xấu như vậy là mục đích chúng ta phá đi cái tâm trang điểm tâm làm đẹp chứ không phải gì có giải hay không giải mình phải hiểu được cái cái cái cái hạnh của nó cho nên vì vậy mà cạo bỏ râu tóc là mục đích chúng ta làm cho cái cơ thể của chúng ta nó không còn có cách thức sửa sản có râu cứ tỉa râu cho đẹp như râu quan công thì như vậy là bộ râu nó cũng mất công mình cho nên cạo tủ lũi thì đâu còn sửa sang phải không con mấy còn thêm còn có tóc mấy con phải đi hớt phải không còn nếu không hớt thì để phải mất công bới lên phải không rồi phải xích dầu chứ không nó đánh đồng đanh sao rồi phải lượt trái không phải cực không cạo như ông thầy chùa thầy thấy nó khỏe vô cùng khỏi tốn dầu gỗ đầu không có sướng sao còn giờ mấy con còn để tóc mấy con cũng cực đó phải không ít chừng nửa tháng tháng phải đi hết không thì nó dài quá nó cũng kỳ mà nói để dài quá thì nó lại giống như phụ nữ thì phải bới lên rồi phải gội trời rất rất vất vả đâu phải là hạnh phúc gì đâu cho nên cái giải thoát của đạo phật ngay liền khi cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa thầy thấy nó giải thoát ngay liền cái miếng giải nào tốt xấu như thế nào mình vẫn đắp trên thân mình được không có cần nó phải là thứ này phải như vậy cái giày giày lựa cái này cái kia không có cái nào xấu tốt miễn sạch sẽ đắp lên thân mình là làm cái y để cho thân nó kín đáo nó đừng có bài da bài thịt là được đó là cái mục đích của cái hạnh của một vị tu sĩ vừa còn bây giờ thì nó khác quý thầy phải lựa giải tốt rồi mai y cho tốt thậm chí như à, không có lượm giải mà cắt giải nát ra rồi kết lại thiệt ra làm cái chuyện mất công quá không có đúng thầy thấy bây giờ người ta cho mình cái gì cũng mặc được hết nhưng mà xin phật tử vì cái phạm hạnh cái hạnh của một người tu hãy cúng dường giải xấu cho chúng tôi vì chúng tôi là những người tu không phải là người đời cho nên phật tử hãy mua giải rất rẻ tiền mà cúng dường để chúng tôi kết lại làm cái y còn này á phật tử cúng dường giải xấu á, nó phải mua thứ tốt là chứ mua giải này mặc ít bữa nó rách nó mất công lắm này kia thì rõ ràng là cái tâm muốn của mình nó muốn cho nên nó nói thì người phật tử là đệ tử người ta nghe thầy nói vậy thì người ta phải tìm hoặc là người ta tìm giải tốt người ta cúng dường không lẽ cúng dường thầy mình giải xấu sao cho nên khi mà cúng dường giải tốt thì ông thầy phải nói cho được phật tử biết cái hạnh của người tu không được mặc cái này quý phật tử đừng có mua cái này nữa sau đó người ta quen đi người ta cúng dường cái quý thầy là người ta mua giải xấu người ta cúng dường còn này mình cứ gợi ý phải mua giải tốt mà giải nhập chứ còn giải việt nam cũng không mặc nữa thì như vậy rõ ràng là mình hướng dẫn cho phật tử cúng dường chứ đâu phải là phật tử biết cúng dường như thế nào mình phải dạy cho nên đứng trong giới luật thì phải dạy cái người phật tử người ta cúng dường vừa tiết kiệm được mồ hôi nước mắt của người ta mà vừa mình mặc đúng cái đức hạnh cái phạm hạnh của người tu đó, thì như vậy nó mới đúng cái hạnh cho nên thầy thấy ăn mặc mà đúng cách nó mới được đúng vào hạnh mà ngay vô đầu tiên cái giới đầu tiên đức phật đã chỉ chúng ta thấy cái ông này ăn mặc sang là không phải đệ tử của phật rồi sai rồi cái đầu ông cạo mà ông mặc cái bộ đồ này tôi thấy nó khác rồi nó giống rồi mà cái đồ gì mà đẹp quá như thế này thì đâu có được cho nên vì vậy mà sai không đúng cho nên người ta lý luận đời nay giải nhiều người ta cúng dường sao mình cứ nhận vậy mình mặc đừng có bài cắt đặt cho người ta cực sự thật ra mình bài cho người ta mua đồ tốt chứ ở đó mà bài đặt cho cực sự thật ra mình phải hướng dẫn cho người phật tử người ta biết cái hạnh của người tu từng đó về sau người ta dân y hoàn toàn người ta mua giải xấu người ta muốn thầy mình nó đúng cái hạnh nó đúng cái giới luật chứ ai muốn thầy mình sai đâu nhưng mà tại thầy mình ham cái đẹp mà giờ mình không cúng dường cho ổng vậy thì như vậy là mình không có không có không không có tôn không có cung kính không tôn trọng ổng ổng muốn cái tốt mà mình không cho ổng cái tốt thì mai mốt không biết chừng mình cúng dường ông quan đi cho nên vì vậy mình cũng mua để cho ông mặc do đó tại ông thầy thôi chứ không phải là tại phật tử cho nên vì vậy mà thí dụ như bây giờ thầy còn cái áo này các con thấy cái áo thầy cũ rách này muốn cúng dường này thì nó khoan đã chừng nào rách nhưng mà con là người đến xin thầy đầu tiên để cúng dường thầy chờ thầy mặc cái áo này rách thầy sẽ nhận của con còn người khác đến xin cũng được thầy đã nhận một phật tử rồi người khác xin thí dụ như bây giờ con xin thầy ha thì thầy nhận con rồi thì chờ cái áo thầy rách thì chừng đó thầy sẽ báo bây giờ áo thầy rách thầy không còn cái áo nữa con hãy cúng dường đó thì con đã sẵn sàng chờ đợi cho nên con rất vui vẻ khi mà nhận được rồi bây giờ thầy đã nhận lời con rồi có người khác xin cúng dường thầy thấy thầy áo thầy rách họ xin không được thầy đã nhận một người rồi không lẽ thầy mặc hai ba cái áo sao cho nên thầy không có chết đâu đó như vậy là rõ ràng là do ông thầy phải hướng dẫn đệ tử của mình nó cúng dường không sai thì nó sẽ được phước còn những điều kiện mà các con cúng dường thầy còn biết bao nhiêu điều để mà các con cúng dường không phải có một chiếc áo này phải không cho nên vì vậy mình phải hướng dẫn người ta có tâm phật tử có tâm cúng dường mà bây giờ mình đã nhận cái áo của một người phật tử đó cúng rồi nhưng bây giờ mình còn mặc cho nên mình chưa có bỏ cái áo này chứ còn áo mà chưa rách mà bỏ để mặc áo mới thì cũng được rồi đó là cái hạnh của người tu cho nên người phật tử khác muốn xin cúng dường thầy nói thầy bảo người phật tử khác thầy nói thầy đã nhận sự cúng dường của một người con đến trễ rồi chứ phải con đến sớm hơn thì thầy nhận con bây giờ sự cúng dường đó con sẽ cúng dường thầy một cái gì thầy đang cần thiếu hay hoặc bây giờ trái kem thầy gần hết thôi bây giờ con có cúng dường thì chờ chừng nào trái kem thầy hết thì thầy sẽ nhận cái người cúng dường trái kem sức miệng của con cúng dường thầy con hãy mua sẵn để đèn đó đi chờ thầy còn không thì chừng đó thầy hết thầy đến với con có phải vậy không cho nên một ông thầy giữ gìn giới hành rất nghiêm chỉnh mà người Phật tử cúng dường đúng cách không sai nó con thấy từ cái sự thầy trò hướng dẫn nhau để đi trên con đường thanh tịnh của Phật pháp làm cho chúng ta cúng dường được phước mà làm cho ông thầy không bị vật chất lâu cuốn chứ còn bao nhiêu cúng dường nhận hết cuối cùng vật chất lâu ông thầy mất cũng như bây giờ thầy không cần dùng tiền mà các con cứ cúng dường cúng dưới thầy không biết làm sao do đó gửi ngân hàng tới chừng mà thầy chết nhà nước họ xem xét coi họ quản lý họ lấy thuốc luốc hết không còn cái thứ gì đâu không có trường hợp mấy con có trường hợp nhiều quý thầy đã làm cái điều sai đó mà nhà nước lấy hết chứ không phải không cho nên thầy thấy điều đó điều sai bây giờ thầy không cần gì hết mà mấy con cúng dường thầy làm gì đây thầy không cần nhận bây giờ mấy con cúng dường thì thầy chỉ thầy hướng bây giờ đó có cái bộ sách đạo đức làm người đạo đức nhân quả các con hãy họp nhau giao lại cho cái người nào đó để cái người đó đứng ra họ xin phép họ sẽ bỏ tiền họ in cái bộ sách này ra rồi mấy con sẽ ấn cho mọi người tập đó thì cái cái tiền của mấy con cúng dường nó lợi ích chung cho mấy con mà chung cho phật giáo đó là cái hướng dẫn của vị thầy chứ không phải là vị thầy cúng dường cứ bao nhiêu cứ bỏ dồn dồn cất rồi cuối cùng đó xài không hết ăn không hết rồi cất chùa cho lớn lên thì như vậy là rõ ràng là phí của phí của mình. cái chùa lớn đó phải cần thiết lại cuối cùng rồi sau này cái chùa lớn thay vì những cái đồng tiền đó được cất một cái trường học những cái phòng học những cái phòng học để cho những người phật tử người ta đến hoặc là những người tu sĩ người ta đến người ta học ta học cái gì ta học tu trong cái lớp chánh kiến chánh tư duy không chánh ngữ để cho người ta có nhìn cái nhìn của người ta để cho người ta có cái, cái, cái lối sống khác nó không còn cái lối sống cũ làm cho người ta nhìn mọi vật mà người ta không bị dính mắt nhìn mọi vật mà người ta không bị tham sân si làm cho người ta được giải thoát như vậy cái đồng tiền đó chúng ta cất lên một cái trường học cái trường học cái lớp học do đó bây giờ có một người chứng quả a la hán họ đứng ra để hướng dẫn thì bắt đầu họ nhận 10 người 20 người vào cái lớp này bắt đầu một năm phải học cái lớp này trong một năm vừa học vừa tập luyện vừa tu tập vừa sống đúng những giới luật của cái lớp này phải không bởi vì cái lớp này nó cho một cái người mới vào tu những cái giới gì người đó phải sống những cái giới gì họ phải tập cũng như bây giờ mấy con vô lớp chính kiến ai mà bắt mấy con cạo tóc bao giờ phải không à, khi mà vô như vậy mấy con sẽ học cái lớp chính kiến đó phải học cái gì cái gì cái giới luật gì chứ ai mà bắt cạo tóc đám áo tà xa hết đâu cho nên sau khi học như vậy để các con về gia đình và tiếp xúc với xã hội mấy con không làm khổ mình khổ người trong cái nhìn của các con thì làm cho xã hội chúng ta đầy đủ đạo đức đẹp đẽ đó là cái cái đường lối của đạo Phật như vậy triển khai như vậy thì cái số tiền phải con người đồng người một ít góp nhau mở thành một cái lớp học quá thiệt vời có phải không lợi ích chung cho xã hội sử dụng chung bởi vì Phật pháp là cái môn giáo dục thực tập để đem lại cái sự sống đạo đức cho mọi người thì những cái lớp học như vậy mà thầy thấy nhìn lại Phật giáo chúng ta có những cái trường học học để nói để thuyết giảng để nói láo chứ con đâu có đâu có đâu có làm cái gì được đâu anh không nhập thiền định được anh không thực hiện được tâm ly dục ly áo pháp mà anh nói thì rất hay thì đó là không nói láo chứ gì rõ ràng là mấy ông giảng sư là nói láo có đúng không cho nên thật sự mấy ông này có làm chủ được cái gì đâu dài dọn xe cộ cái gì cũng sang cũng giống như người đời hết thì coi như ảnh cái người cái ông thầy này ông có xả được cái gì đâu ông y còn hơn ngoài đời còn đẹp hơn cho nên trong khi đó cái lớp học này làm cho người ta được biết cách buông xả người ta trở về với cái đức hạnh của một con người thật sự không gì tham đắm vật chất cho nên thầy cũng ước ao một ngày nào đó quê hương chúng ta có những cái lớp học chứ không phải có những cái chùa tại sao mấy con biết có những cái chùa đến đó chuyên môn mê tín cầu cúng thì như vậy là dạy mình làm cái chuyện nhảm nhí chứ có lợi ích gì đâu chỉ an ủi tinh thần của mình một chút chứ sự thật ra rất là còn trái lại vô cái lớp học này anh phải nhìn cái này cái sự kiện này xảy ra anh phải nhìn nó như thế này thế này tập trong cái thời gian đó luyện tập cho người ta có cái nhìn của một cái góc độ khác bây giờ họ nào bây giờ mình nhìn cái đó là đúng cái đó là sai bây giờ anh này nhìn cái đó là nhân là quá cho nên từ đó người ta chửi anh anh không giận có ai không thay vì bây giờ ai mà nhục ai chửi mình mình tức giận liền tại vì cái cái hiểu biết cái nhìn của mình trong cái góc độ của cái sự truyền thống từ người xưa đến bây giờ cho nên mình dễ giận dễ hợp bắt đầu bây giờ học qua cái lớp chánh kiến có cái nhìn khác cho nên người ta nhìn mọi cái sự kiện xảy ra trong ác pháp làm tâm chúng ta bất động không có giận hờn cho nên người ta hướng dẫn mình có cái lối sống mới có cách sống sống mà không đau khổ nữa sống mà thoát ra những sự đau khổ quá tầm thường do đó cái lớp học như vậy nó thực tế và bây giờ mỗi người một ít mà chúng ta mở một cái lớp học như vậy có một cái nhà làm cái trường có những cái nơi ăn ở để cho những người về đây người ta ở lại người ta học tập trong một tháng hoặc là trong một năm rồi sau khi người ta tốt những cái lớp này ra người ta thấy cuộc sống người ta hạnh phúc vô cùng có phải đúng không lợi ích cũng như bây giờ mình vào một cái lớp học sau một cái năm học mình đi ra ít ra mình lớp vào lớp 1, lớp 2 mình cũng biết đọc chữ biết à, làm toán chứ do đó cái kết quả nó như vậy nó thực tế thì cái đạo phật nó cũng như vậy chứ đâu phải mà chúng ta giải thoát đợi tới cuối cùng chúng ta có tâm minh mới giải thoát sao vô học lớp nào là chúng ta có giải thoát liền cho nên đạo phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy ngay vô chúng ta đã có thấy gì? có phải đúng không mấy con cho nên ở đây sự thật là phật pháp chúng ta có cái duyên với phật pháp cho nên chúng ta được nghe được hiểu và hôm nay còn có duyên mấy con từ xa xôi mấy con lặn lội vào trong này đấy là cái duyên chứ cỡ mà con biết bao nhiêu người không bây giờ nhìn đất nước việt nam chúng ta bao nhiêu người mà được mấy người biết thầy được mấy người mà được nghe thầy ừ. nói gì giới luật được mấy người mà nghe thầy nói từ cái pháp của Phật đi đến cái cuối cùng của nó là tam minh ít lắm đấy thậm chí người ta còn chữ thầy là khác nữa phải không mấy con thấy thầy không nói một cái người nào mà sai pháp như thế nào thầy không nói ai hết nhưng mà thầy nói cái pháp sai làm cho quý thầy sống sai chứ còn thật sự thầy không nói ông thầy nào hết nhưng mà họ thì họ chữ đích danh thầy đó họ nói thẳng thầy thầy là như thế này thế khác nhưng mà quan trọng gì mấy con một người tu tập giải thoát mà được làm chủ rồi thì cái sự mà họ nói cũng mặn có nhập nhò gì nhưng mà thầy ừ, ừ, rất là thương mấy con bởi vì những cái lời nói đó nó làm cho mấy con bán tin bán nghi không biết đúng hay sai bởi vì cái lý luận nào người ta cũng có cái lý luận nhưng mà cái lý luận sai vẫn có cái lý luận sai chứ đâu phải không có cho nên đức phật dạy khi người ta khen mình thì đừng có mừng coi chừng họ khen sai chứ đâu phải khen đúng mà khi họ chê mình vừa hẳn họ đã là chê đúng coi chừng họ chê sai cho nên mình đừng có mừng mà cũng đừng có giận coi chừng cho nên trong những cái bài kinh mà đức phật đã dạy như cái bài, bài kinh phạm võng có hai thầy trò của ngoại đạo cái ông thầy thì tìm mọi cách bài bác đức phật đủ mọi cách còn ông học trò thì khen ông phật đủ cách cho nên đức phật nói các tỳ kheo đừng có gì người ta khen mà mừng đừng có gì người ta chê mà buồn vì vậy mà mình cứ xét người ta chê đúng thì mình cố gắng mình sửa mà người ta chê sai thì mình chẳng mà thứ đó không mà người ta khen mình mà khen đúng thì mình phải dựa vào đâu mà khen đúng tức là dựa vào giới luật khen mình ví dụ như nói thầy thông lạc bây giờ ăn ngàn bữa là thầy thì rất giỏi mình ăn sao mình cứ bị đói hoài đó là khen đúng còn bây giờ mà khen thầy uh, mà khen thầy nói thầy thông lạc có thần thông phép tắc biến quá tàn hình biết chuyện quá khứ vị lai thầy giỏi quá đó là thiên sa các bạn hiểu mục đích của đạo phật đâu phải nhằm mấy chỗ này mà khen thầy như vậy là khen thầy ngoại đạo để chứ gì lừa dối người ta bằng thần thông như vậy thì như vậy là khen thầy khen sai có đúng không nhưng mà ai nghe nói ông thầy thông lạc rồi ông biết chuyện quá khứ mình chưa đến ông biết bụng gan, gan mình hết rồi ông hay quá cái đó coi chừng sai đối với đạo phật cái đó khen sai không đúng còn cái lại khen thầy thông lạc không giết hại chúng sanh sống với thương yêu chúng sanh thầy thông lạc không tham lam trộm cắp thầy thông lạc không ăn uống khi thời ngày ăn một bữa sống độc cư cầm lặng một mình thầy ngủ trên tảng đá trong thất không giường không chống thì đơn sơ như một cái người ờ, giữ đúng hạnh đầu đà đó thì người ta khen thầy như vậy là không đúng bởi vì cái này là cái giới luật của Phật rồi cái phạm hạnh rồi đó là khen đúng mà khen đúng cũng không phải mừng nhưng mà khen đúng mình biết đúng nhưng mà khen sai mình biết sai mục đích của đạo phật là khuyên các đệ tử của ngài như vậy cho nên đối với những người mà chê mà sát nói gì thầy biết đó họ chưa hiểu gì hết chưa hiểu gì nhưng một người mà hiểu Phật pháp thì thấy đó là thì sai cũng đúng thì sai đúng vì vậy cho nên vì vậy mà thật sự ra thầy nghĩ rằng trong cái, cái dịp cái duyên mà con về đây được gặp thầy được nghe thầy nói thì nghĩ rằng mấy con chỉ cần sống cho thầy như thế này thôi lúc nào mấy con cũng nhớ nhắc thầy nhớ thầy nhắc con phải bởi vì mấy con là gia di nhiều lắm khó mà bước ra để mà trở thành cái thầy các con chỉ cần nhắc đầu tiên mấy con nhắc tâm như cục đất ly tham sân si hết đi tham si là ác pháp đau khổ thì đi về sau không có được tham thì con nhắc nó vậy đi và đồng thời thì con lại nhắc một câu câu kế này tâm thanh thản an lạc vô sự là hạnh phúc nhất đời phải sống với cái này đó con cứ nhắc như vậy rồi một ngày nào đó con sẽ sống được tập thanh thản lại vui Mà nhớ chưa một cái thì tác ý là tâm như cục đất ly tham suy hết đi tham suy là mắc là đau khổ từ đây về sau không có được tham suy nữa mỗi mỗi đều không được nhắc lên rồi nó sẽ làm cho mấy con tự cái ý thức của mấy con dẫn nó vào trong cái cái chỗ giải thoát đó thì các con sẽ được giải thoát và đồng thời thì khi nào có điều kiện gì hoặc là bình an thì con nhắc tâm thật thả là được bây giờ thân các con đau nhất con nhắc tâm thật thả là vô sự nó là vô thường không sợ thì nó sẽ hết bệnh cho mấy con thôi có bấy nhiêu đó đủ rồi mấy con đừng có tu nhiều chỉ mấy câu tác ý đó thôi dẫn tâm vào đạo chứ đừng dẫn đạo vào tâm không các con nhớ chưa cứ dẫn đi rồi mấy con sẽ thấy đạo phật thực tế lắm bây giờ bây giờ mấy con gặp thầy các con nhớ nhắc cho tới chiều ngày mai chúng chữ mấy con nhớ được thầm gì đất không có tham thì không có sân nè thì nay đó nó hết sân liền thầy cứu mấy con thoát khổ đó chỉ một câu đó cũng đủ là mấy con thấy an ổn về mà gia đình vợ con giận dỗi hay gì đó thì mấy con sẽ nhắc cầm tất cả này đều nhân quá đừng vô thời thì do đó mấy con thấy an ổn lắm ha mấy con nhớ nhắc như vậy là mấy con sẽ cứu lấy mình bởi vì đó là thắp bước lên mà đi mình đốt cái đuốc lên mà cái đuốc này là cái đuốc trí tuệ bằng tri kiến của con mà tri kiến giải thoát mà cho nên mấy con tác ý một cái là cái tri kiến của mấy con ngay đó là nó quá giải được cái những cái cái ác pháp nó dây quanh mấy con nó làm cho mấy con đau khổ mấy con nhớ những lời thầy dạy là đã thầy đã cứu mấy con chứ còn thầy không có thể nào mà làm cách gì mà làm cho gia đình mấy con hạnh phúc bằng chính các con đã tự cứu mình hạnh phúc từ đó các con nhớ chưa à, bây giờ các con sắp sửa chết cơ thể hoại diệt thì các con sẽ nhắc tâm thành đã an lạc vô sự chẳng sợ chết bỏ thì mấy con sẽ thấy khi mà con phát ý được cái tinh thần nó con mạnh lắm rồi à, lúc bây giờ mấy con sẽ thấy khi đó cái thân chết mà nó thanh thản rồi nó không tái sanh luân hồi đâu các con hiểu mà cái tâm con dao động sợ một chút là nó tiếp tục tái sanh luân hồi đó cho nên chúng ta làm sao chúng ta đừng giống thiên hạ bởi vì thiên hạ sợ hãi sân hận ham muốn mọi người xung quanh ta ai cũng vậy mà giờ mình thanh thản ăn lạc vô sự không sợ hãi thì như vậy khác họ rồi làm sao làm con họ được phải không cho nên vì vậy mình chấm dứt cái sinh lực hồn thầy dạy con tương ứng với chư phật liền nhưng mà mấy con có làm được không tự mấy con à. à nhớ mà muốn làm được thì chỉ cần nhắc như vậy thôi hàng ngày mình cứ nhắc thôi nhưng mà không ngờ nó có nỗ lực ở trong đó đó là mấy con đã cứu mấy con được không cho nên vì vậy đó mấy con cứ nhắc ờ à, như vậy thầy hồi đó thầy không lạc hồi đó làm được vậy mình cũng làm được vậy chứ sao đó, thì tức là các con sẽ chấm dứt cái sản bởi vì vô thường bây giờ mấy con gặp thầy ngày mai biết đâu chừng mấy con sẽ sao thầy và vĩnh viễn không gặp thầy thì các con chỉ cần nhớ như vậy là mấy con gặp thầy vĩnh viễn bởi vì mấy con thanh thản là thầy có thanh thản là gặp nhau chứ sao thầy hẹn mấy con là chỗ thanh thản là vô sự đó là chúng ta sẽ về chỗ đó mà mấy con giữ được tâm thì cùng về gặp thầy mà mấy con giữ không được tâm thì mấy con sẽ đi vào chỗ tha si của thiên hạ thì mấy sĩ con sẽ làm con của họ đâu gặp thầy được hiểu không nhờ trước kia các con gieo duyên cho nên các con về để gặp thầy nhờ cái duyên đó mà thầy dạy các con để được sống bên thầy các con hiểu không được sống bên thầy tức là được sống bên phật cái gì mà được sống bên phật là tức là thanh phản an lạc như vậy, có gì đâu cái đó là cái nơi mà chư phật người ta về thì bắt đầu bây giờ mình cố gắng mình giữ thi mình cũng được về chỗ chư phật đó thôi